Ok xin chào bạn đã channel mình nha Mình là chị đó chính là đây tộc gu về bà là tộc quỷ á Ủa có điều lạ à, Lúc nãy nhà máy này đó bạn mình mới Hình như giờ nhà máy nó có hai mạng luôn á Hình như mình đánh được 5 mạng rồi bạn Ban đầu mình đã là 5 mạng rồi đó Ban đầu ờ, hình như mình chỉ được 5 mạng rồi giờ mình chỉ đánh nhà máy này đam gì thôi ủa nhưng mà như giờ Muji nó phế phật luôn với cái nhà máy luôn hay sao á nè bạn thì như giờ Muji nó phế phật luôn với nhà máy á đánh công gây đa luôn nè gót như mình của mình cũng đánh công gây đa luôn nè thôi bạn nói chung hiện như từ nãy giờ mình giết được năm mấy người rồi đó giờ mình thử ra để nhận lấy tộc quỷ lấy <coughs> tộc quỷ v ba còn v hai mình lấy rồi này mình có title the gu kìa các bạn lúc nãy mình mới sơi luôn thằng này đó bạn thằng này ban đầu nó hai m sáu vào tí á mình sơi nó luôn ồ phải nói chuyện ồ phải đánh thêm thì như bốn hay năm thằng gì á thì là một thằng nữa hay sao ấy mà mới từ nãy giờ mình đánh từ ba bốn thằng rồi thì sao giờ đánh thêm ít thôi không sao cả giờ chỉ cần dưới thêm một thằng nữa được tới bây giờ cái nhà máy mình đánh không được luôn á giờ cho thằng này đánh nhà máy chứ mình đánh đéo được luôn à ê ê ê ê sao nó này được được được được được ủa sao nó không gây đam ghé dưới đường thang nữa nè đang làm tập nhiệm vụ tập quỷ về bốn luôn The Lost Soul rồi nè, à, Antemoty nữa nè, ha Mình có The Title The Linh Hồn Cuối Cùng luôn à Tính là mình chết thằng phải Bách Hai cũng chết theo luôn ok đó xong rồi nè giờ lấy tập quỷ hai triệu belly nè giác quan xấu Ê, tính ra trong nhiệm vụ lấy tập quỷ của các bạn tính là mình có được ba danh hiệu luôn rồi đó đầu tiên là the go the losser nè và ngạ quỷ nè linh hồn cuối cùng nè và hellhound đó là địa ngục gì ai biết đâu thì sắp tới đây mình sẽ có lấy được tập quỷ v 4 nha các bạn đó mình có sừng quỷ rồi nè Ừ. solo anh mày hả chơi luôn không thằng này mình biết cái ý đồ xấu chơi bố không ba m chín bao ti chứ đùa à à à quê ổ quên lôi đầu nó à vẫn bị dính solo với a được nghĩ sao bạn nghĩ sao 2m6 solo với 2m9 đó đánh xong chạy đúng không nghĩ sao vậy bạn Bạn gây chuyện mình trước nhá. Giờ mình có mỗi bạn lại nè. Rồi chết luôn. <laughs> Bài đặt không sang được bao ti rồi mà hai một sáu gặp ờ, hai một năm ngãi quân gà dạ. yeah. à mình tại đó do là hai tầng mình ba mình chín nó bao ti rồi tại do do hải tặc rồi mình ba mình chích OT á ừ rồi mình bị cấm sừng mà tới giờ mình cái sừng ngạo quỷ mình nó dài hơn nè cái tập vua luôn nè đó tính uh, mình sẽ kể là hành trình mình lấy tập vua là mình ha còn ít thời gian quay video mình sẽ kể là hành trình mình lấy tập vua các bạn nha nè ban đầu mình không có một cái vật chất kỳ dị nào luôn nè đó ban đầu mình không có một vật chất kỳ dị luôn á các bạn nhìn số vật chất kỳ dị mình còn lại nè là 144 đó cộng thêm mình mua tập vuông nữa là hai là hai một trăm này thì cộng lại sẽ bằng 244 đó. tức là mình có thể đánh là tức là những con con thuyền trưởng uh, kia kia bạn mình đánh tầm trên dưới 20 con à, bạn cộng thêm vài mấy con đầu bếp ấy. cộng thêm vài con mấy con đầu bếp kia kiểu và mấy con đầu bếp kia để cho mình thêm cái kia cộng thêm mấy con đầu bếp nữa ừ nó còn đầu về cho thủy trưởng mà rồi thì mình mới có được tập thì mình mới có được cái đuốc đuốc lửa địa ngục ấy mình đã tập gô thì giống như lúc đó nhân phẩm mình đã dồn vào lúc đó và đã lấy được cái đuốc địa ngục rồi đúng không sau đó mình tìm cái ba bông hoa thì một cái bông hoa xanh thì mình tìm chỗ này còn hoa vàng thì mình tìm chỗ đánh quái bên kia nè còn hoa đỏ thì mình tìm được uh, uh, trên đây nè đó nhưng mà có cái giống như là giống như cái nhân phẩm mà nó dồn hết vào tổng gu để lấy đốt địa lửa đốt địa ngục rồi các bạn nên đấy nên cái hành trình mình hơi cay nhất đấy mà để lấy tổng gu v ba đó chính là đánh mấy con quả để mà để mình lấy hoa vàng nè vì đánh ở đây nó không ra mình đánh ngay đây nó không ra cái gì luôn mà đánh ngay đây nó không ra gì luôn đánh cực lâu nó mới có được hoa vàng giờ có mình tập v3 thì mình khá là vui mãn nguyện rồi mình xem giờ thì xem thử tài tổ nào tập gu v3 nó sẽ tăng sát thương là tăng tốc độ trong đêm thì ở đây theo wiki nó tập gu v3 sẽ tăng sát thương cho người sử dụng và tăng tốc độ chạy vào ban đêm thì giờ là ban đêm nè đó giờ mình thấy hình như đi nhanh hơn nè đó nhanh hơn hẳn luôn đó giờ bà tập nó nhanh hơn nữa nè à. trong ban đêm ấy, ông là đêm nó rất là nhanh luôn có lẽ nhanh chỉ thu mà tọc, thỏ rồi thế tập V4 thì còn thể còn nhanh hơn nữa thì mình cũng sẽ bật mí là luôn tập V4 sắp tới đây mình sẽ quay video nha đó chính là tập Gu V3 à, lộn tập Gu V4 tập Gu V4 lộn lộn lộn thì lý do ban đầu mình định lấy tộc sao bóp v 4 đấy bạn nhưng mà vì bạn mình nó, nó có bạn mình định lấy tộc sao bóp v 4 đấy là phải lấy tộc gu v 4 rồi nhưng không sao giờ mình chơi nè bạn giờ cậu này nó di chuyển hơi khá là nhanh nha hơn tập khi mình nhiều giờ thì uh, khoan giờ sắp tới rồi giờ thì cho tôi xem uh, ờ, tổ dưới đây để xem còn thiếu tập gì nữa không tập VA nha chứ không phải tập V4 nha bạn đây mình có full tập V3 luôn rồi chỉ thiếu tập V4 thôi chỉ thiếu tập những, những tập V4 thôi đây mình có tập yêu mình V2 thỏ V2 cá V2 thiên thần V2 tập gu quỷ tập ngạ quỷ V2 tập người máy V2 tập người V3 tập thỏ V3 tập cá V3 tập thiên thần V3 tập ngạ quỷ V3 và tập cyborg tập người máy V3 giờ mình có full tập V3 luôn chỉ thiếu mà chỉ thiếu mỗi tập tập level này đó ok và mình nghĩ là video của mình chỉ quay đến đây thôi và khi xem xong video này á các bạn hãy cho mình một like một subscribe và nhấn vào cái chung ủng hộ mình nha để mà ủng hộ mình để ra có thành động lực để ra video tiếp theo và đừng xem chùa nha bạn mình nó mệt lắm rồi và đây chỉ là đây là video hành trình mình đánh đánh mấy thằng đánh mấy thằng người kia để mà đạt lấy tộc gu nha bạn và nha bạn ok nha và sắp mình cũng sẽ thông báo bạn sắp tới đây mình sẽ có thể mình sẽ ra video lấy tộc gu v 4 nha nhưng mà nó sẽ hơi lâu ấy ok bye bye